Lô xin chào các bạn Như tiêu đề thì hôm nay chúng ta có một mùi có thể nói rằng là giống với năm 40 Nhưng mình đánh giá rằng nó ngon hơn những cái phiên bản mà mình đã từng thử qua là mùi giống năm 40 Đó chính là Frank Oliver Pew Edition Đây Và chúng ta hãy cùng nhau xem xem là tại sao mình lại nói như vậy nha Trước khi đi vào em nó thì xin phép được liệt kê qua vài con mùi giống với năm 40 Chúng ta đã có Violet Bouquet của nhà Abnon Một cái phiên bản mà mình cũng đã review khá là lâu Về sau này thì mình cũng đã có review con Anharaman Amberwood Rue Với một cái cảm nhận rằng là nó khá là giống và có thể là so sánh là nó là một cái phiên bản clone khá tốt của năm 40 của nhà năm MFK và gần đây thì nó ra cả phiên bản Ruby nữa nhưng đối với mình những cái gì mà mình động lại ở những cái phiên bản clone đấy thì một chữ duy nhất đó là rẻ ừ. đấy ngoài cái vấn đề clone ra thì cái chữ duy nhất là rẻ nhưng ở cái chai nước hoa của nhà Frank Oliver này thì mình lại cảm thấy rằng là nó thêm được một chữ đó là rẻ và ngon mùi hương hay ho hơn và chúng ta cùng nhau xem qua một chút về cái thiết kế của em nó thì như các bạn có thể thấy chúng ta có một cái thiết kế trông khá là bắt mắt với cái phần thân chai họ làm lõm vào trong và ở đây thì họ làm những cái dây cuốn như thế này cái dây cuốn này nó làm một phần nào đó nghĩ tới chai của nhà John Vavatot John Vavatot thì là đan mây che đan ở đây thì là đan những cái lớp như kiểu những cái lớp dây thừng vậy dây thừng kiểu sợi nhỏ để làm ở đây trông khá là lạ và cái nắp này thì là nắp gỗ nhá chứ không phải là những cái nắp kiểu giả gỗ đâu đây là nắp gỗ luôn mình thấy là về cái thiết kế này thì trông khá là lạ có thể với những người mà chưa biết nhiều về nước hoa hay là có những cái gu thẩm mỹ riêng thì các bạn thấy là chai này nhìn hơi phèn nhưng mà với mình thì mình thấy là trông ok lạ mắt mà về phần voice xịt của em nó thì đây ờ, không quá là tốt mình đánh giá chắc ở mức tầm 5 trên 10 và bây giờ đến phần quan trọng nhất đó là về phần mùi hương Vừa xịt ra đây tôi nghĩ là nó sẽ dính hết lên cái ghế này mà ghế này nó chắc phải thơm mất tầm 3-4 ngày đấy Thì em này khi các bạn xịt ra các bạn sẽ có một cái phần nào đó thấy nó giống 540 Đương nhiên nó là clone mà Nhưng các bạn ngửi kỹ các bạn thấy là không nó khá khác nó khá khác với clone của 540 ở đây thì nó lên cái nét mùi ngọt của cả cam rất là sáng và nếu như mà để dễ hình dung thì nó sẽ là những cái tép cam được phơi khô và rồi hơ một tí lửa lên Vậy cái, cái mùi mà những cái tinh dầu từ những cái múi cam nó vẫn còn sót lại thì nó tiếp xúc với lửa nó sẽ bốc hơi lên và các bạn ngửi thấy mùi của những cái lát cam đấy rất là rõ rệt Cái vai mùi này, này khi mà mình xịt ấy, ở trên da mình ấy thì mình có thể thấy một điều rằng là nó có phần hơi giống với chai ừ. Violet Bouquet nhưng mà nó làm nịnh mũi hơn và nhẹ nhàng hơn ừ. và đặc biệt là cái nét uh, thuốc sát trùng ở cái phiên bản 540 phiên bản gốc ấy EDP và HS ấy, thì khi mà ở đây nó không lên rõ đấy là điều mà mình cảm thấy và mình thấy rằng là khá là dễ chịu và dễ yêu cái top nốt này thì đây là một cái điều mình đánh giá hay ho hơn so nó với những cái phiên bản clone cùng với nó như là Violet như là Amberwood True hay là Ruby và ở trên da khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thì mùi hương bắt đầu nhẹ xuống và sau khoảng tầm một tiếng như đến một tiếng rưỡi thì nó sẽ chuyển sang là một cái bay mùi ngọt kiểu kẹo đường cháy giống với y hệt 540 Baccarat phiên bản uh, ờ, HS rất giống nó là mềm mại hơn chứ nó không kiểu thô không kiểu gai góc như là ở cái phiên bản EDP tại vì nhiều người hỏi mình là anh ơi Baccarat Root 540 của MFK thì phiên bản nào dành cho nam và nếu như nam thì có xài được mùi hương đấy không thì mình nói rằng có nam thì khuyên các bạn nên mua phiên bản EDP còn nữ thì nên mua phiên bản XS tại vì phiên bản XS thì đối với mình ngửi cảm giác nó mềm mại hơn rất là nhiều chứ nó không có phần thô ráp như là ở cái phiên bản EDP đó và em này thì nó giống với cái phiên bản exchange khi mà dry down và sau khoảng tầm một tiếng họ đổ ra thì đến khoảng tầm 4 5 tiếng thì mùi hương này rất giống và phải nói rằng là nếu như để side by side thì các bạn sẽ khó lòng mà nhận biết được. Nếu như mà thực sự tinh nhá thì các bạn sẽ nhận thấy là mùi hương này nó không bị gắt khô kiểu ờ, cháy khét như là ở năm 40 mà nó mềm mại hơn và mượt hơn khá là nhiều và thực sự thì mình khá là bất ngờ với cái phiên bản Pew Edition này của nhà Frank Oliver theo như Blanc chia sẻ đây cũng là một nhà làm cái clone rất nổi tiếng tại Pháp được rất nhiều người biết tới các bạn có thể search qua YouTube cũng thể thấy rằng là có khá là nhiều người review cái thương hiệu này và đối với mình để đánh giá về phần mùi hương thì mình đánh giá rất cao em này so với những cái con mình đã từng thử cái yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần so sánh ở đây đó là về độ bám tỏa đây là điều mà các bạn hẳn là các bạn rất quan tâm tại vì với Violet hay là kể cả Amber Wood phiên bản Ru hay Ruby thì chúng ta đều nhận được một cái độ bám tỏa kém hơn so với, với phiên bản gốc MFK 540 thì em này cũng như vậy mặc dù là mình cảm thấy là độ tỏa hương thì có thể nó sánh ngang được với 540 mùi nó hiện diện liên tục có thể ở đây là nói ở đây một cái phiên bản mình cảm giác là nó tỏa tốt nhất trong những cái phiên bản clone của 540 nhưng cái độ lưu hương của nó thì cũng chỉ khoảng tầm 7 đến 8 giờ ở trên da thôi nó không được lâu như 540 những cái phiên bản ngày xưa mình thử bây giờ mình 540 nhào thì mình không rõ nữa tại vì mình cũng lâu lắm rồi không đến các cửa hàng để trải nghiệm cái mùi hương của 540 nữa nhưng mà mình thấy rằng là Ngày xưa năm 40 bám rất tốt tầm trên 10 tiếng Và nếu như so sánh nó với Violet, so sánh nó với Amber Wood, Ruby hay là Rue thì con Frank Oliver này có đáng mua hay không? Thì đầu tiên mình phải nói với miệng các bạn rằng hiện tại Violet Bookwet không còn chỗ đứng để so sánh nó với những cái phiên bản clone nữa. Chúng ta chỉ còn ba lựa chọn đó là Amber Wood, Ruby, Rue và em này thì với mình mình thấy rằng là hai em kia thì xem xem nhau nếu như bạn tìm một cái phiên bản giống hoàn toàn từ đầu tới cuối so với năm 540 thì hai phiên bản kia là hai phiên bản các bạn nên lựa chọn đấy cái những cái câu chuyện về hai phiên bản đấy thì mình cũng đã kể ở trong rất là nhiều những cái buổi live của mình rồi nếu như quan tâm thì có thể đăng ký hội viên để có thể xem lại ở trên ờ, kênh youtube của mình còn với cái phiên bản này mình đánh giá rằng nó mang màu sắc của năm 540 nhưng mà nó thêm thắt ở cái top nốt nó làm cho cái mùi hương có phần dịu hơn và dễ tiếp cận hơn tại vì không phải ai cũng có thể dễ dàng ngửi được ngay cái nét khét cái nét thuốc sát trùng đến từ những cái phiên bản clone hay là kể cả cái phiên bản gốc MSK 540 à, với phiên bản này thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái phiên bản dễ ngửi hơn, dễ tiếp cận hơn và nếu hỏi phiên bản này nghiêng nam hay nghiêng nữ thì với cá nhân mình mình nghĩ là tầm 60% là nữ, 50 à 40% còn lại là nam nhưng mà thực sự thì cái phần trăm này nó không quá là quan trọng tại vì những cái tông mùi ngọt kiểu humang như này đồ ăn hay suy chút ấy, thì nó không có giới tính lắm các bạn chỉ cần đơn giản thích mùi ngọt thì các bạn có thể mua và mình nghĩ rằng là mùa đông này thực sự em này là một trong những lựa chọn rất tốt nếu như tìm clone 540 hay là tìm một cái vai kiểu như vậy một trong những chai nước hoa tầm giá quá là hợp lý cho mùa đông bám đoạt tốt và vừa rồi đó là những cái chia sẻ về cảm nhận của mình về cái phiên bản Pure Edition này và nếu như các bạn đã từng thử qua những cái phiên bản clone của 540 hay là là fan của 540 thì các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới và đặc biệt là em này nếu như đã thử qua thì cũng bình luận cho mọi người cùng biết nha còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại bye bye